Chào các bác nhá Shop Tân Ánh Chào toàn thể anh em ờ, Hôm nay xin giới thiệu với anh em về cái chức năng ghi âm Chức năng ghi âm của loa mồi chim Loa bẫy chim điều khiển từ xa Thì tôi nói các loại loa mồi chim, loa bẫy chim chung mà có chức năng ghi âm nhé Thì cơ bản nó sẽ giống nhau Đó là cái loa AT100 này Loa AT101 này nha các bác nhé loa T101 à, loa T101 này loa ờ, Q93 này đài ni Q93 nhé các bác nhé đài ni Q93 này loa đài ni Q92 này ra Q92 thì bây giờ về loa mồi chim mà có chức năng ghi âm thì bốn dòng này đều có chức năng ghi âm nó chỉ khác nhau về cái chất lượng âm thanh khi khi ghi âm thôi còn về cái thao tác thực hiện thì nó hoàn toàn giống nhau thì tôi sẽ chia sẻ cùng anh em về cái ờ, chức năng ghi âm của mấy cái dòng loa mấy dòng loa mồi chim này nhé Đấy. hôm nay tôi sẽ giới thiệu điển hình ở trên cái loa cao cấp nhất này AT100 ờ, này nhé thì trên cái loa này thực hiện như nào ấy thì trên ờ, ba cái loa còn lại thì các bác cũng thực hiện giống như vậy thôi nó rất là đơn giản thôi nhé Đấy thì bây giờ tôi giải thích cho các bác này ờ, khi loa này muốn ghi âm được thì trong loa phải có USB hoặc thẻ nhớ và nó sẽ lưu khi ghi âm như vậy thì dữ liệu nó sẽ lưu thẳng vào trong thẻ nhớ hoặc USB thì giờ tôi nói là mình chỉ dùng một cái thôi dùng một chân một lúc thôi có nghĩa là mình chỉ cắm thẻ nhớ rồi thì mình không cắm USB nữa thì giờ tôi giải thích cho các bác là ở cái chỗ là mình chỉ cắm ờ, Đóng thẻ, dùng thẻ nhớ thôi nhá dùng thẻ nhớ thôi đây ví dụ tôi dùng thẻ nhớ thì khi ghi âm là cái âm thanh ờ, cái dữ liệu đó nó sẽ vào thẳng cái thẻ nhớ này và cái loa này nó sẽ có hai chế độ phát riêng biệt một chế độ phát những cái bài mà đã chép MP3 các bác chép từ máy tính vào đây nhé thì nó sẽ phát riêng một cổng và một cổng ấy nó chỉ phát những cái bài mà nó đã ghi âm được Thế các bác nhé chỉ phát trên màn đã ghi âm được thì đầu tiên thì các bác uh, uh, biểu hiện cái nút ghi âm ở trên loa nhé đó là cái nút uh, đây Đây các bác nhé để ghi âm được thì để cho nó con loa nó phát bình thường đã nhé loa đang chạy bình thường Đấy, loa đang chạy bình thường bấm vào cái nút này này Đấy. nút thứ ba từ dưới lên một hai ba nút này nhé bây giờ loa đang chạy bình thường như này các bác muốn ghi âm quay là bác muốn ghi âm lại âm thanh của con bổi ở ngoài ấy các bác bấm nút thứ ba này nhé bấm một cái này Đấy. thì các bác quan sát ở trên loa nhé nó sẽ hiện lên hai tiếng chung hai tiếng chung nhỏ này này và có chữ TF này và TF nhấp nháy và số dây đang đếm bây giờ đang đếm dây thứ 13 có nghe nó ghi âm từ lúc nãy đến giờ đấy tôi nói là vào hết rồi đấy đây alo alo các bác thấy nhá chức năng ghi âm hiện tại nó đang ghi âm đấy, hiện tại nó đang ghi âm thì các bác muốn dừng lại thì các bác bấm vào nút ghi âm một lần nữa đây bấm vào nút ghi âm một nữa nút thứ ba từ dưới này đấy. thì các bác quan sát thì khi các bác làm như vậy nhé các bạn làm như vậy thì là nó sẽ phát lại ngay nó phát lại ngay cái file vừa mới ghi âm nhé phát lại ngay các file vừa mới ghi âm đấy thấy nhá chức năng ghi âm hiện tại đang ghi âm đấy hiện tại là đang ghi âm đấy, các bạn muốn dừng đây thì các bạn bấm vào nút ghi âm một lần nữa đấy, bấm vào nút ghi âm một lần nữa nút thứ ba thì dưới đây đấy. đấy các bạn thấy nhá là nó sẽ phát lại ngay cái file mình vừa mới ghi âm khi phát xong rồi thì nó lại quay lại ở chế độ thẻ nhớ là TF này PAOS này mình bấm vào đây thì cái loa nó hoạt động bình thường thôi nhớ nó hoạt động bình thường thôi Đấy. thế bây giờ để mà các bác muốn phát lại những file mà đã ghi âm ấy thì các bác thực hiện nhé các bác thực hiện bằng cách là là các bác ấn giữ nút vào đây đấy ấn giữ nút vào đây thì cái loa sẽ chuyển sang cái độ phát những file đã ghi âm nhưng mà nó vẫn là tạm dừng đi nhá các bác nhá sau đó các bác bấm vào đây lần nữa thì các bác quan sát ở trên loa nhé nó sẽ hiện lên hai tiếng tung đấy bây giờ ấy là nó chỉ phát những bài đã ghi âm thôi chỉ phát được 7 anh em thôi đây em nhấp đấy và số này đang đếm bây giờ đang đếm lên đến 13 có nghĩa là ghi âm từ lúc nãy giờ ấy tôi nói là vào hết rồi đấy Đây, alo alo các bạn thấy nhá chức năng ghi âm hiện tại là đang ghi âm đấy hiện tại là đang ghi âm đấy các bạn muốn dừng đây thì các bạn bấm vào nút ghi âm một lần nữa đấy, bấm vào nút ghi âm một lần nữa nút thứ ba ở dưới đây đấy. Ờ. thì các bạn quan sát ở trên loa nhé khi nó phát như vậy nhá các bác nhá khi nó phát ở chế độ mà những file đã ghi âm ấy thì nó cũng phát theo cấu hình bình thường của nó có nghĩa là phát hết bài tự động quay lại phát lại nhá tự động quay lại phát lại không chuyển sang bài khác này và khi mà ờ, nó phát được những file này rồi ấy là mình chỉ điều chỉnh được những cái file mình đã ghi âm ở đây thôi chứ mình sẽ không điều chỉnh được những ờ, sai những cái file khác mà mình đã chép ở mrv3 vào thế để quay lại được cái chế độ phát mrv3 mà chép trong thẻ ấy thì một là các bác tắt nguồn đi các bác mở nguồn lại hay là các bác lại tiếp tục này ấn giữ nút vào đây này thì các bác sẽ thấy cái nút này nó nó thay đổi đây ấn giữ nút vào đây này đấy nó thay đổi nó nhấp nháy sang TF 14 và lại quay lại chế độ tạm dừng thì lúc đấy các bác lại bấm vào đây tiếp Đấy giờ là hoàn toàn là quay lại phát thẻ nhớ nhá đấy quan hệ phát thể nhớ thì khi nó phát thẻ nhớ như này rồi ấy, thì lại chỉ phát những bài có trong thẻ nhớ thôi có bài có trong thẻ nhớ thôi nhé sẽ không phát những bài đã ghi âm nữa thế ngoài ra các bác mà không muốn dùng uh, ấn giữ nút play trên tay điều khiển thì các bác có thể ấn giữ nút play trên loa cũng được nhé ấn giữ nút play trên loa cũng được đây các bạn bấm vào nút này thì nó sẽ báo cho mình ờ, trong ờ, bài trong thẻ này là có bốn năm bài này có bốn năm bài này bấm vào đây nó sẽ quay được bài một này đây. tôi tiếp tục ghi âm nhé tôi ghi âm lại cho các bác xem này đây, bấm được số 3 này đây. bây giờ tôi tiến hành ghi âm thêm một file nữa vừa nãy là ghi âm một file rồi bây giờ tôi ghi âm thêm một file nữa bắt đầu ghi âm rồi các bác nhé đây alo alo một hai ba hiện giờ là loa đang thực hiện chức năng ghi âm các bác nhé đang ghi âm cái lời tôi nói luôn đấy thế tôi sẽ tạm dừng lại này dây 18 dây 19 dây 20 này bây giờ tôi tiến hành ghi âm thêm một hai nữa đấy. vừa nãy là ghi âm một hai rồi bây giờ tôi ghi âm thêm một hai nữa loa nó phát lại ngay nhé tôi bấm dừng ghi âm cái là loa phát lại luôn đấy một hai ba hiện giờ là loa đang thực hiện chức năng ghi âm các bác nhé đang ghi âm cái lời tôi nói luôn đấy thế tôi sẽ tạm dừng lại này dây 18 dây 19 dây 20 này đây, đây là loa nó phát lại luôn nhá thì bây giờ nó vẫn đang chạy ở thẻ nhớ đây đấy các bạn thấy nó vẫn đang chạy thẻ nhớ nhá bây giờ tôi sẽ chuyển sang phát những cái bài mà tôi đã ghi âm hiện giờ tôi có hai bài rồi tôi ấn giữ nút vào đây nhá ấn giữ nút vào đây rồi tôi bấm vào đây một lần nữa thì bây giờ tôi đã có hai bài bây giờ tôi tiến hành ghi âm thêm một hai nữa tôi lấy sang bài số 2 đấy ghi âm một hai rồi đó lấy sang bài hai đấy ghi âm thêm một hai nữa bắt đầu ghi âm rồi các bác nhé đây đấy tôi lại quay lại cái bài file một đầu tiên ghi âm này thì các bác quan sát ở trên đó này nhé thì có nghe lúc này là tôi đã có hai file ghi âm rồi nhờ các bác nhé đã có hai file ghi âm được rồi đã ghi âm được hai file rồi hiện đây là hai tiếng chung hai tiếng chung nhỏ này đây các bác lại tiếp tục ấn vào cái nút này một lần nữa thì nó sẽ báo cho mình ấy chế độ ghi âm của mình đang có hai file đang có hai file ở chế độ ghi âm nhé thì đấy là cái thao tác uh, thực hiện ghi âm uh, nghe lại file đã ghi âm nhé. nghe lại file đã ghi âm thế còn trường hợp các bác mà muốn lấy cái file ghi âm này ra thì các bác cắm thẻ nhớ vào trong máy tính các bác sẽ có thấy được cái file này và các bác sẽ copy ra được nhé rồi xin cảm ơn các bác nhé đây là hướng dẫn về chức năng ghi âm tôi hướng dẫn trên một cái loa này thì đồng nghĩa là ba cái mẫu loa kia cũng giống như vậy nhé các bác nhé cơ bản nó giống như vậy nó chỉ khác nhau về cái chất lượng âm thanh ghi âm thôi còn về thao tác về cái nút bấm thì hoàn toàn giống nhau rồi xin cảm ơn các bác nhé các bác còn ờ, thắc mắc cần tư vấn gì ờ, thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà đang chạy dưới màn hình nhé rồi xin chào các bác